cái tập lá quỳ này có thể đọc bị được tất cả những cái điều mà có thể khẳng định rằng trong tương lai bạn có khỏe hay không hoặc hiện tại bạn có khỏe hay không thông qua test lá quỳ này vào nước bọt và để kiểm chứng điều này nó lại còn dễ hơn này nữa nghĩa là à, ông này nói hay như vậy có tin không nhỉ à, sẽ có người hỏi câu đó tôi không cần bạn tin tôi nhưng hãy tin ở bạn bằng cách test lá quỳ này vào cơ thể người bệnh người cao tuổi và test lá quỳ này vào nước bọt của những đứa trẻ tuổi đang phát triển thế là lúc này các bạn gì ạ tự chứng minh những điều mình đang phân vân dễ không ạ test lá quỳ vào nước bọt buổi sáng sớm chưa ăn uống gì nha chú ý này nước bọt buổi sáng sớm chưa ăn uống gì thì thấy độ pH của cái tuổi trẻ tuổi đang phát triển nó khác với tuổi già hoặc những người đang có bệnh có bệnh nan y ví dụ đau xương khớp ung thư hay tiểu đường đều có một cái môi trường na ná rất cẳng đó là gì cơ thể axit tại sao cơ thể axit bởi vì đó là cơ thể độc tố thì lúc này chúng ta cứ rất dễ nhận ra chưa ạ rất dễ rồi đúng không ạ